Lạm phát và nguy cơ suy thoái là các chủ đề mà người dân Mỹ quan tâm hơn hết lúc này. Chi phí sinh hoạt tăng cao dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể ảnh hưởng đến quyết định của cử tri Mỹ và đem lại lợi thế cho các ứng cử viên Đảng Cộng Hòa. Bà Emily Kin, Viện Nghiên cứu Cato cho biết, Đảng có những Tổng thống đương nhiệm đã mất ghế ở 22 trong số 25 cuộc bầu cử giữa kỳ gần nhất. Lạm phát rõ ràng là một vấn đề tác động lớn trong mùa bầu cử giữa kỳ năm nay. Tỷ lệ lạm phát từng đạt con số là 9% và khiến cuộc sống của nhiều người trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, Đảng Dân Chủ của Mỹ cũng có thể có các ưu thế riêng. Người dân Mỹ tranh cãi rất gay gắt xung quanh quyết định của Tòa án tối cao về việc chấm dứt sự bảo hộ của chính quyền liên bang đối với quyền phá thai của phụ nữ và trao quyền quyết định cho các tiểu bang. Các quan điểm đối lập khiến cuộc bầu cử của Mỹ giữa kỳ năm nay được dự báo sẽ trở nên hết sức khó đoán. Ông Navin Nayak, Trung tâm Phát triển Mỹ nói Điều thú vị năm nay là chúng ta không thể dự đoán với mức độ tin cậy cao về kết quả bầu cử. Trong suốt 100 năm qua, các cuộc bầu cử Mỹ giữa kỳ thường hết sức dễ đoán, vì đảng nào nắm Nhà Trắng và Quốc hội thường sẽ thua trong cuộc bầu cử này. Tuy nhiên năm nay sẽ là một cuộc đấu căng thẳng. Cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay sẽ bầu lại tất cả là 435 ghế hạ nghị sĩ, 35 trên 100 ghế thượng nghị sĩ, đồng thời còn có 36 ghế thống đốc, tiểu bang và hàng loạt cuộc bầu cử chính quyền địa phương. Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Biden chạm đáy Các quan chức cấp cao của Đảng Dân Chủ bắt đầu công khai ám chỉ về sự cần thiết phải tìm người thay thế ông Joe Biden làm ứng cử viên của Đảng cho cuộc đua vào chiếc ghế Tổng thống sắp tới với lý do lo ngại về thể lực tinh thần của ông chủ Nhà Trắng. Chương trình nghị sự trì trệ của ông này cùng với các khó khăn kinh tế, lạm phát mà chính quyền Tổng thống Biden đang phải đối mặt Đảng Dân Chủ lo ngại rằng ông Biden có thể nhấn chìm đảng này nếu đấu với ông Donald Trump. Trong khi đó, Tổng thống Biden đã hứa sẽ tái tranh cử nhiệm kỳ tới. Và trước thời điểm quan trọng diễn ra cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11 tới, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Biden lại chạm đáy. Theo một cuộc thăm dò được thực hiện với 1.206 cử tri do Bacon Research và South Company Research tiến hành, thì chỉ có 33% người Mỹ bỏ phiếu để bầu lại Tổng thống Biden – nếu một cuộc bầu cử tổng thống được tổ chức vào ngày hôm nay. 33% người Mỹ nói với tổ chức thăm dò rằng họ sẽ bỏ phiếu để bầu lại tổng thống đương nhiệm Biden, trong khi 54% cử tri nói rằng họ sẽ chọn một người khác. Tỷ lệ ủng hộ cùng Biden là thấp nhất trong số 3 tổng thống tiền nhiệm trước đó. Ông Donald Trump đạt mức tỷ lệ ủng hộ thấp nhất trong đánh giá tái đắc cử là 35% vào tháng 1 năm 2018, trong khi ông Barack Obama nhận được tỷ lệ ủng hộ thấp nhất trong đánh giá khả năng tái đắc cử là 39% vào tháng 9 năm 2010. 71% đảng viên Dân Chủ cho biết là họ sẽ chọn lại Biden, trong khi 19% lại nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho người khác. Trong số những người theo đảng Cộng Hòa, 91% nói rằng họ sẽ chọn một người khác, với 4% nói rằng họ sẽ gắn bó với Biden. Những cử tri độc lập tỏ ra không chắc chắn nhất, với 13% nói rằng họ sẽ chọn lại Biden và 54% chọn người khác. 23% cử tri khác nói rằng còn quá sớm để đưa ra quyết định thời điểm này. Lời đánh từng bước của Nga trên chiến trường Ukraine qua lời tướng Serzovakikin. Phương Tây cho rằng Nga tiến chậm trên chiến trường Ukraine và đang hứng chịu thất bại. Nhưng lãnh đạo quân đội Nga khẳng định họ chủ động lựa chọn lối đánh chậm, nhưng chắc để hạn chế thương vong cho binh sĩ Nga và dân thường Ukraine. Chiến lược của quân đội Nga ở Ukraine Hôm 18-12-2022, Tư lệnh lực lượng Liên hợp Nga ở Ukraine, tướng Sergei Sezhov Vakikin, cho biết quân đội Nga không tìm cách tiến nhanh trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine và đang kiên định hải cúc đối phương một cách chắc chắn. Tướng Sojovaki Kin nói với các phóng viên, chúng tôi áp dụng một chiến lược khác. Điều này Tổng tư lệnh tối cao, Tổng thống Putin, nhân dân đã nhấn mạnh. Chúng tôi không tìm kiếm nhịp độ tiến nhanh. Chúng tôi gìn giữ từng người lính. Theo ông Sojovaki Kin, với cách tiếp cận này, quân đội Nga không chỉ giảm xuống mức tối thiểu các thiệt hại của mình mà còn giảm đáng kể số lượng nạn nhân là dân thường. Viên tư lệnh nói thêm, hiện nay, lực lượng Liên hợp Nga ở Ukraine đang thực thi các biện pháp xây dựng sức mạnh chiến đấu và quân số cho các đơn vị và đội hình quân sự, tạo ra các lực lượng dự bị mới. Các vũ khí chính xác tiếp tục tung các đòn đánh vào các cơ sở quân sự và hạ tầng thiết yếu đối với năng lực tác chiến của quân đội Ukraine. Tướng Sơ Dâu Vagi kiên nhận xét thêm về đối phương, các cố vấn phương Tây đang hối thúc quân đội Ukraine tiến thật nhanh ở cơ sừng bất chấp thương vong trong cả binh sĩ lẫn dân thường. Tướng Sơ Dâu Vakikin thừa nhận giao tranh ở Ukraine là ác liệt thực sự và quân Nga đang gặp khó khăn nhất định. Ông Sơ Dâu Vakikin cho biết, đối phương đã tấn công vào hạ tầng cơ sừng. Các quả tên lửa HIMARS đã làm hư hại cầu Antonovka và đập cách Hover. Viên chỉ huy Nga cho biết thêm, các kế hoạch sắp tới của họ liên quan đến cơ Kherson sẽ phụ thuộc vào tình hình chiến thuật đang mở dần ra. Ông không loại trừ các quyết định khó khăn sẽ phải được đưa ra. Nga gia tăng hoạt động của máy bay có người lái và UAV. Hãng thông tấn TASS của Nga cho biết, máy bay chiến đấu Nga đã thực hiện hơn 34.000 phi vụ trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, sử dụng hơn 7.000 đơn vị đạn có dẫn đường. Nga cho rằng Tên lửa siêu thanh Kin của họ phóng từ máy bay đã chứng tỏ hiệu quả trên chiến trường và tên lửa này có khả năng chọc thùng bất cứ hệ thống phòng không nào của đối phương. Tướng Sơ Zovaki Kin cũng cho biết, các UAV của Nga thực hiện trên 8.000 phi vụ tại chiến trường Ukraine, xóa sổ hơn 600 mục tiêu quân sự Ukraine. Theo tư lệnh các lực lượng Nga ở Ukraine, phía Ukraine đang đưa toàn bộ lực lượng dự bị của mình ra tiền tuyến, Tướng Sojovaki Kin lập lại quan điểm của Tổng thống Putin khi cho rằng Ukraine cần độc lập với phương Tây và NATO, đồng thời trở thành một quốc gia thân thiện với Nga. Ông khẳng định người Nga cùng một dân tộc với người Ukraine và các rắc rối hiện nay là nằm ở chính quyền Ukraine, chứ không phải người dân của nước này. Góc nhìn từ Estonia, quốc gia láng giềng của Nga. Ngày 18 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pekkiu đánh giá rằng Nga có khả năng sẽ cần 2-4 năm để khôi phục lại sức mạnh quân sự vào thời điểm trước khi nổ ra xung đột với Ukraine. Nhận xét này được ông Pep Kiel đưa ra trong cuộc gặp bàn tròn với các phóng viên chuyên trách Bộ Ngoại giao Mỹ và Lầu Năm Góc. Trong chuyến thăm Washington, Bộ trưởng Pep Kiel dự báo chiến sự Nga, Ukraine sẽ kéo dài và ông hối thúc phương Tây sát cánh với Ukraine đến khi nước này giành được thắng lợi. Người đứng đầu ngành quốc phòng Estonia cho rằng các lệnh trừng phạt của phương Tây đã làm tổn thương quá trình sản xuất máy bay và bảo dưỡng trực thăng của Nga. Ukraine tự tin sẽ khôi phục toàn bộ lãnh thổ vào mùa hè năm 2023. Trong khi đó, người đứng đầu cơ quan tình báo quốc phòng của Ukraine cho hay quân đội nước này sẽ mau chóng chứng kiến các thắng lợi lớn và cuối cùng giành được chiến thắng trong xung đột với Nga vào mùa hè tới. Tướng Kizelo Budanov, Tổng cục trưởng tình báo quốc phòng Ukraine đưa ra nhận xét trên trong cuộc phỏng vấn với hãng truyền thông Oborzervet. Phỏng vấn được xuất bản cũng vào ngày 18 tháng 10. Các tuyên bố của ông Budanov là một trong các dự báo trực tiếp nhất của một quan chức Ukraine về chiến thắng dành cho bên họ. Trao đổi với tổng biên tập tờ Oborzervet, tướng Budanov dự báo rằng các lực lượng quân sự Ukraine sẽ có được các bước tiến đáng kể vào cuối năm 2022. Với các nội dung mà ông này nói là giải phóng cơ sừng, một khu vực đang là trọng tâm trong cuộc phản công của Ukraine. Ông dự báo tiếp, năm tới, xung đột Ukraine sẽ chấm dứt, vào cuối mùa xuân năm tới, tất cả sẽ kết thúc. Mọi thứ sẽ hoàn thành vào mùa hè. Theo tướng Budanov, việc xung đột chấm dứt sẽ đồng nghĩa với việc Ukraine tái thiết lập biên giới Nga, Ukraine vào năm 1991, khi Ukraine tách ra khỏi Liên Xô.